dadani, kau nang. xạo Hả? Ờ, ờ, nó chơi cái gì? Nó cần thế này. 好，好，快，哥，好呀，走。 Thank you.